bí mật của các chuyên gia nha anh chị các anh chị biết phiếu giá trị không ạ à? các anh chị có nghe hàng thường hay nghe hệ thống phiếu rất nhiều nhưng mà không biết cái lõi bên trong nó là cái quỷ gì và thật sự đã rất nhiều người đọc sách về gọi là bí mật.com đọc sách về bí mật chuyên gia của ông Russell Brunson mà cũng không hiểu được cái phiếu giá trị này nó là gì đâu nhưng ngày hôm nay Kiên sẽ giúp cho các anh chị biết cái bản chất của hệ thống phiếu nó là gì để khi này sau này chúng ta đi gặp bất kỳ gọi là chuyên gia nhà huấn luyện đào tạo nào vô bất kỳ một hệ thống nào chúng ta đều biết được à cái hệ thống phếu này là gì rồi cái lõi của nó là gì rồi cái giá trị bên trong nó là gì rồi bao nhiêu anh chị muốn biết được cái phếu giá trị này là gì thì comment xuống bên dưới là muốn comment xuống muốn đi kia sẽ chia sẻ bí mật cho các anh chị ha hôm nay là kiên chia sẻ hết gọi là gọi là xô hàng hết tất cả bí mật của nghề chuyên gọi là chia sẻ nói chung hoặc là cái ngành nghề gọi là kinh doanh thông tin nói chung và cái ngành trainer ngành cốt nó riêng ha các anh chị ha ai muốn kim chia sẻ cái phiếu giá trị là gì thì comment xuống bên dưới đi ạ à. kim mọi người kia rất ít người biết cho dù họ xài cái phiếu giá trị họ cũng không hiểu bản chất bên trong là gì đâu và ngày hôm nay kim chia sẻ là anh chị sẽ hiểu ngay cái bản chất của cái phiếu nó là gì thì phạm luận nói móc ruột ra luôn đi cảm ơn chị luận hòa muốn anh ba muốn rồi rồi hoa hậu bún nhé rồi cảm ơn hoa hậu cảm ơn chị bức thành rồi đa, đa phần mọi người muốn rồi đúng không muốn rồi kim chia sẻ cái bí mật của những người giàu của anh chị học có hệ thống các anh chị có đồng ý với kiên là những người giàu có là những người đằng sau họ có hệ thống không làm mà không có hệ thống thì không giàu được Trên chắc chắn với anh chị nếu mà từng làm một mình bán hàng một cách gọi là solo á bán cho từng khách hàng một rất khó làm giàu những người giàu là những người sở hữu đằng sau họ là một hệ thống một cái system nha các anh chị một cái system một cái hệ thống và cái hệ thống này nếu như trong mỗi ngành nghề các anh chị các anh chị có thấy một cái số tiền nó cứ bu nó hút vô trong đây không nó hút vô trong đây không rất là nhiều hút vô hút vô càng ngày nó càng và người ta càng ngày càng giàu các anh chị ha đây là một cái phếu nha đây là cái lõi kiến sách chia sẻ cho anh chị cái lõi ha front em cái đầu tiên đó là front em có nghĩa là cái hệ thống phếu này thường là những cái miễn phí để hút mọi người vô nó là một cái mồi câu để hút mọi người vô nó là một mồi câu rất thơm rất ngon và nó miễn phí để tất cả mọi người đều hút vô trong hệ thống này đầu tiên cần có phone em cần có cái đầu phếu anh chị ạ à. cần có đầu phếu miễn phí và chia sẻ thật nhiều giá trị để người khác yêu thương tin dùng và họ chui vào trong cái hệ thống phếu này sau đó là gì tới middle end middle end là gì các anh chị middle end là cái hệ thống trung gian giá nó hơ nó trung bình thôi nó bình dân thôi ai cũng có thể là tham gia vào và nếu như cái middle này giúp chúng ta điều gì thứ nhất thu hồi được một số tiền tuy là phí nó thấp nhưng mà hút được một số tiền để gỡ gạt lại chi phí cái thứ hai là loại bỏ bớt đi những người nào không sẵn sàng trả tiền tạo cho khách hàng một cái gọi là thói quen chi trả chỉ cần chúng ta có thói quen chi trả lần thứ nhất thì chúng ta sẽ có thói quen chi trả những lần sau First end là miễn phí hút mọi người vô với một cái giá trị thơm ngon miễn phí nhưng middle end là một cái giá trị cao hơn một chút xíu nó chỉ là phí nó không cao đâu mọi người đều có thể tham gia và nó giúp chúng ta gạt bỏ đi những khách hàng không sẵn sàng trả tiền không sẵn sàng chi trả à, các anh chị ha rồi cái back end là gì các anh chị cái back end đó chính là cái sản phẩm chủ lực của chúng ta nó là cái cái mà nuôi chúng ta mức giá nó ở mức độ trung bình và chúng ta bán với số lượng nhiều làm sao chúng ta sẽ sẽ kiếm được rất nhiều tiền ở đây ha các anh chị ha nhưng muốn trở nên siêu giàu và giàu có các anh chị ạ à, chúng ta cần phải có hai end hai end là gọi là cái cái sản phẩm giá cao sản phẩm giá cao ha anh chị ha và cuối cùng cuối phiếu nó chính là client client là gì ạ à? là dòng đời chu kỳ của khách hàng để kéo chu kỳ khách hàng ra càng dài càng tốt khi mà chúng ta kéo ra chúng ta có thể upsell, sell, down sell, bán nhiều sản phẩm khác thì nói ví dụ nha front end là chúng ta miễn phí đa phần thì chúng ta hút vào middle end là chúng ta sell bán với một cái giá trị tốt nhưng mà giá nó tương đối rẻ còn back end là chúng ta bắt đầu là chúng ta sao à chúng ta bắt đầu là sao à sell up lên bán giá cao lên nhưng nếu như ai đó mà thần tựu yêu thương chúng ta thì chúng ta làm sao ạ à? high end luôn bán với một cái giá trị rất cao và cuối cùng để nuôi khách hàng thì chúng ta dùng line end các anh chị thử comment cái số khóa học của cô ngát rồi xuống coi cái sản phẩm nào đang là cái gì ok anh chị comment xuống bên dưới đi phân em nó là gì middle end nó là khóa học gì của cô high em rồi back end rồi line end nó là các khóa học gì của cô kiên uh, ờ, ờ, để cho chị hai ba đến 3 phút để comment nha xem anh chị chúng ta có hiểu được cái cốt lõi của cái phiếu giá trị này không khi mà hiểu rồi sau này chúng ta mới có thể kiếm được nhiều đồng tiền nha anh chị rồi các anh chị để kiên coi coi thay đổi thay đổi thành công rồi đúng rồi cảm ơn chị luận thay đổi thành công phân em là lớp một ngày đúng rồi hoài ơi lớp 9 binh là gì lớp 9 binh lớp coaching em cũng hiểu mà chưa ra quy trình được à ok ok thủy à, rồi khi cần thay đổi thành công chính binh rồi ok cảm ơn mọi người nha cảm ơn mọi người rất đúng tuyệt vời đúng rồi đúng rồi middle end là chiến binh à back end là quốc trinh à hai end là master là tuyệt vời luôn rồi anh hồng là là đầy đủ nhất rồi xin chia sẻ với anh chị là front end là khóa học miễn phí đúng không anh chị thay đổi để thành công khóa học một ngày miễn phí trao đi giá trị rất nhiều và chúng ta hút một cái lượng lớn data khách hàng về nhưng mà sao các anh chị nhưng mà sau đó gàn lọc ra những người nào không quan tâm hoặc không có tiền đóng thì gàn lọc ra chỉ có những người nào sẵn sàng có đủ tài chính thì tham gia vào middle end là khóa chiến binh đang là trị giá khoảng 7 triệu chín có phải không các anh chị khi nhớ cách đây 3 năm khi không đi học 3 năm hay 4 năm gì đó khi không đi học không 5 năm 5 năm trước biết cô rồi mà không tham gia học hồi đó còn đang là mới ra trường đang còn nghèo khóa học chiến binh lúc đó có ba triệu rưỡi các anh chị ạ à, mà không chịu đăng ký tham gia đợi đến bây giờ gần 8 triệu rồi mới tham gia học sớm là đã ngon lành sớm rồi rồi middle end khóa chiến binh giá 7 triệu chín ok không anh chị về back end là gì khóa học cốt lõi chính thống của cô giá đâu đó khoảng 10 triệu là khóa thôi miên và phúc trinh. rồi sau đó là hai em, hai em là nó cao vượt bậc luôn người ta giàu hay không phụ thuộc vào cái hai em này ha số lượng nó sẽ ít đi nhưng mà nó rất là chất lượng tệp khách hàng này là những khách hàng ok là lớp master NLP về còn lion là gì là gọi là nâng kéo dài cái chu kỳ của khách hàng ra càng dài càng tốt càng dài càng tốt đối với Kim Kim đang kéo dài 2 năm nha anh chị ha cái chương trình khóa học của Kim kéo dài 2 năm nuôi khách hàng trong vòng 2 năm sau đó là upsell, downsell, sell đủ mọi thứ miếng sao giữ họ lại họ còn ở lại với mình càng lâu thì họ có khả năng sao mua nhiều hơn và họ có khả năng giới thiệu cho người thân người quen tham gia vào nó là khóa gì follow up trị giá một triệu tám rồi các anh chị đã thấy rõ được bức tranh toàn cảnh chưa ạ à? thấy rõ thì comment xuống bên dưới là rõ đi ạ à. à, lệnh học chứng minh 4 triệu chính à dạ yeah rồi anh rồi bạn tài nói rõ bạn chị hạnh rõ các anh chị hãy ghi chép phần em middle end để sau này chúng ta tự tạo một cái phiếu cho mình hoặc là đi đâu đó chúng ta đều biết rằng người ta đang dùng hệ thống gì rồi cảm ơn chị trang nha rõ cảm ơn anh an anh, anh an là bữa nay là vô chào kim hai kim thế là hai anh em nói chuyện với nhau hồi kim giới thiệu anh có khóa học này luôn anh an có thấy mình có duyên không anh an chứ hôm nay anh không vô chào kim thì chắc là là là là dạ. không không mình không gặp nhau rồi đúng là rất cảm ơn Kiên à, dạ dạ dạ cảm ơn An rất là thích cái hình ảnh của anh An một người đàn ông rất là uh, rất là hiền rất là tử tế rồi cảm ơn anh ba nha rõ như ban ngày rõ rồi không à rồi có nghĩa là kiên đang móc hết ruột ra những cái bí mật sâu nhất của cái ngành nghề diễn giả thứ nhất là tạo bối cảnh các anh chị thấy không tất cả là cô và các thầy cô đang tạo bối cảnh để chúng ta làm sao mà cảm xúc chúng ta đi lên thì lý trí chúng ta đi xuống nhưng mà điều điều mà kia muốn nói ở đây á là việc chúng ta sau này cũng vậy chúng ta cũng phải tạo ra bối cảnh chúng ta cũng tạo ra phếu để chúng ta làm sao bán hàng chúng ta bán hàng chúng ta mới thành công và đừng có ai có một suy nghĩ rằng bán hàng là ngại ngùng ngại là hại bản thân các anh chị nếu rõ rồi comment xuống hài Ngài là hài bản thân Ngài là hài bản thân Bán hàng không phải là lừa đảo Mà bán hàng là đang giúp khách hàng ra quyết định mua hàng Chúng ta phải thông với nhau về tư duy Chúng ta mới đi được sâu và trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề nha Ngày xưa khi bán hàng cho khách hàng kia cũng ngại và xấu hổ mặc cảm lắm Nhưng mà khi họ nhận được cái giá trị khi bán rồi á Họ thấy sướng lắm, họ thấy thích lắm Họ rất thích và họ quay trở lại mua hàng tiếp theo Và khi mới hiểu rằng mình không mình bán hàng không phải có gì mà đau đáu hoặc là ăn năn đây đứt hoặc là xấu hổ mà bán hàng là giúp cho khách hàng mua được sản phẩm chất lượng cao giúp cho khách hàng ra quyết định cái sản phẩm master NLP của cô thực ra rất là chất lượng nha cô nha các anh chị ở ngoài kia nếu như chúng ta phải đi học những nơi khác á, phải đóng 5.000 đô ít nhất 5.000 đô 10.000 đô 20.000 đô nhưng mà cô đã cho chúng ta một cái giá trị rất lớn với một cái phí phí giờ phí thấp mà ai cũng có thể tham gia được có phải không các anh chị và cái việc của kia ngày hôm nay là phân tích cho những người sau này muốn đi theo cái ngành nghề này hiểu được cái bản chất bên trong đó là gì và hôm nay kia sẽ chia sẻ cho anh chị bảy cái gì ạ à? 7 cái tư duy cốt lõi nhất của ngành nghề chia sẻ bí mật và chúng ta đang là tới tới cái bước thứ sáu rồi còn một bước nữa thôi nha các anh chị rồi cảm ơn anh An, Ngài là hài bản thân, Giang Ngài là hài bản thân Chị Luận là Ngài hài bản thân, Ngài là mẹ của thất bại nữa Cảm ơn ba rất nhiều nha dạ yeah, ok tuyệt vời cảm ơn anh chị